Hôm nay ngày 17 tháng 5 2022, tôi dân Oan Dương Thị Lan, tỉnh Lạng Sơn cùng với bà con dân Oan các tỉnh Bình Dương, Long An, Kiên Giang, Bình Định, Ninh Bình, Gia Lai, Tuyên Quang, Tây Ninh, Lâm Đồng đến Bộ Chính trị cùng các ban ngành trung ương để kêu cứu và đề nghị Ban Thường vụ Quốc hội cùng đoàn giám sát của Quốc hội vào cuộc buộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh giải quyết trả lại đất đai, nhà cửa cho nhân dân để nhân dân chúng tôi được sớm về quê hương ổn định cuộc sống. À... trong đây đó thì quý vị sẽ thấy một ờ, người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan đó là mẹ của Hồ Duy Hải à, là người mà nằm ở dưới đất để mà biểu tình cho con của mình được tự do là ờ, anh Hồ Duy Hòa Hải nói về vụ án Hồ Duy Hải thì quý anh chị em nhớ đó là vụ án của bu cục cầu voi bu cục cầu voi đó khi mà uh, họ không có đủ bằng chứng họ mua dao mua thớt ở ngoài vào gọi là không có vật chứng mà họ mua dao mua thớt mới về để mà kết tội của anh Hồ Duy Hải thì ờ, hôm nay ờ, tôi ờ, tường thuật lại cái cuộc biểu tình bà bà chui vào đầu cái cái của con đi để để cho dễ cái cuộc biểu tình này đó là TV256 nghĩ rằng là rất là quan trọng và người dân đang phẫn quốc tột cùng vì cái chế độ cộng sản không nhất quyết không thả anh Hồ Dĩ Hải trong khi anh Hồ Dĩ Hải đã bị 14 năm tù quý anh chị em thấy đó, cái vụ án Hồ Dĩ Hải nếu mà vào ở trong Google đó rồi search uh, Wikipedia thì quý anh chị em nhớ lại đó là vào ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại bu cục cầu voi ấp 5 xã Nhị Thành huyện Thủ Thừa tỉnh Long An trong đó hai nhân viên bưu điện là Nguyễn Thị Ánh Hồng sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Thu Vân sinh năm 1987 bị giết bằng cách cắt cổ. Ngày 21 tháng 3 2008, nghi phạm Hồ Duy Hải sinh năm 1985 bị bắt. qua hai lần sơ thẩm cái bản án này nó nó nó dài dòng lắm thành ra trên TV 256 cho quý vị anh chị coi phía bên tay phải đây là à, những cái sự mà tường thuật của Wikipedia tiếng nói của bà bà Nguyễn Thị Loan đó thưa quý anh chị em họ hoàn toàn không có bằng chứng để mà kết tội Hồ Duy Hải họ mua những cái vật chứng vật chứng ờ, mà họ mua ngoài chợ để mà mà mang về để mà làm vật chứng họ hoàn toàn không có không có vật vật chứng mà họ kết tội người ta và họ giam cầm người ta suốt 14 năm trời từ 2008 đến 2022 mà đến bây giờ vẫn không thả anh anh anh anh Hồ Duy Hải đó quý vị coi ở trên ờ, màn ảnh đó, thì cái cái buổi cục cầu voi như vậy đó thớt dao gì đó trong cái trong cái chứng cứ này đã bị thiêu hủy con dao mà mà mà bị bị thiêu hủy hoàn toàn không có không có vật chứng mà kết tội người ta cái vụ án này nó rất lớn tử tù hồ duy hải nè đó quý anh chị em đọc ở trên phía bên tay phải nó nhiều quá rồi tivi đọc không hết đâu đó quý em về em tự đọc đi Ông đi hải quan ra để công an. Công ty không quyết định đủ tư đàng hoàng. Ngày bữa anh có hỏi con này hỏi. May nè hiểu không nè nè đá đá bốn năm hai nước lại chân. này em trong cái lên cho bà hiểu không rồi chạy lên cho bà hiểu lên cho nó đưa đi tổ khác ờ, đấy Mấy được kia nó bắt mình Con sẽ kia để chở đấy quý vị thấy ờ, trên cái wikipedia đó có bản kiến nghị với 25.000 chữ ký được gửi đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang để kêu oan cho Hồ Di Hải mà đến bây giờ cũng không giải quyết được vẫn gọi là bắt giam ờ, bắt giam ờ, Hồ Di Hải suốt trên 14 năm trời Mà TV256 đã từng phỏng vấn bà Nguyễn Thị Loan là cũng là à, hai ba lần với khi mà một bản án mà không có vật chứng à, không có nhân chứng mà vẫn bỏ tù người ta suốt 14 năm trời như vậy bỏ bỏ tù một cái thanh niên à, vô tội như vậy trong đây cũng có tô ăn xô nữa nè tô ăn xô với trần đại quang ít ờ, tô ăn xô với ờ, tô lâm hai người ăn bò giáp vàng nữa 37.000 bảng Anh Gọi là tương đương với 51.000 đô la Họ ăn một bữa ăn gọi là 51.000 đô la Mà họ coi ờ, là như là vô tội và tô lâm còn đang tháp tháp tùng với ờ, thủ tướng ờ, phạm minh chính nữa họ ờ, coi thường pháp luật đến như thế nào một bữa ăn của họ 51.000 đô la đó thưa quý anh chị em chẳng lẽ họ không có tiền để mà bồi thường cho hồ duy hải hả nếu mà họ Duy Hải bị án hoang án hoang đó là phải bồi thường thành ra nếu mà họ thả hồ di Hải đó họ phải tốn gọi là bạc triệu đô la đó bồi thường một năm ờ, vài tỷ bạc thôi là cũng lên tới mấy triệu đô la đó thành ra họ nhất quyết họ không thả hồ di hải mà người ta nói rằng đó cái bản án của hồ duy hải đó mà thả cũng không được mà giam cũng không xong và cái bản án này nó có thể làm lật đổ cái chế độ mà độc tài gọi là đảng cộng sản việt nam đang cai trị người dân thành ra đất nước của chúng ta đã đang đang có hàng triệu dân oan hàng triệu dân an oan ở hải ngoại hàng triệu dân oan ở trong nước chẳng có ai mà bỏ nước ra đi nếu mà cái đất nước đó tốt đẹp cái nhà cầm quyền tốt đẹp chẳng có ai bỏ nước ra đi hết thành ra đối với TV256 TV256 cũng vẫn là dân oan tất cả người hải ngoại khi bỏ nước ra đi họ là những dân oan và cả đồng bào trong nước hàng triệu dân oan đang xuống đường biểu tình như thế này khắp 63 tỉnh thành đều là có những dân oan để mà biểu tình để đòi đất đòi nhà đòi cửa thành ra cái bản án của hồ duy hải đây cũng là cái cái bản án uh, kết liễu cái chế độ mà độc tài độc ác đảng cộng sản việt nam TV256 nghĩ như thế đó nếu mà tất cả đồng bào ở trong nước và hải ngoại đều quan tâm đến vụ án Hồ Dĩ Hải cùng đồng lòng xuống đường thì cái chế độ này nó sẽ không có thể nào mà nó tồn tại được tại vì nó gây ra tất cả những bất công như vậy trước sau gì đó mọi người mà không nghĩ rằng mình không liên quan á mình không, liên quan á thì cái chế độ nó còn tồn tại hoài thành ra tất cả những người Việt Nam phải đứng lên phải coi cái chuyện mà uh, bản án tù của Hồ Dĩ Hải chính là bản án của mình trong tương lai đó nếu mà quý vị không đứng lên á, thì cái chế độ này nó vẫn tồn tại hoài tất cả chúng ta đều là dân quan từ trong nước đến hải ngoại 100 triệu người đó là trăm triệu dân oan chỉ trừ là mấy cái thằng mà nó cầm quyền thôi thành ra cái vụ án Hồ Duy Hải là cái vụ án của chúng ta vụ án tương lai của chúng ta cũng sẽ trở thành một dân oan như là Hồ Duy Hải ăn uống rồi mức độ dùng cho tất cả cộng đồng mà rồi trả lời để chúng ta cũng rất là Kinh Hoàng thiệt một cái vụ án mà 14 năm trời người ta Hồ Duy Hải đã ở tù 14 năm trời mà quý anh chị em biết đó là là cái nhà tù mà để giam Hồ Duy Hải gọi là tử tù đó nó khắc nghiệt như thế nào thành ra mẹ của vừa Hồ Duy Hải vẫn tiếp tục kêu oan cùng với tất cả những dân oan mất nhà mất đất hơn khi đòi lại quyền lợi để được tòa án nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao bác bỏ tài liệu chứng cứ do ông Nguyễn Văn Thuần quyết định và ông rồi Dương Công Dũng ủy ban thành phố Lạng Sơn cho đăng ký rằng cái bọn công an nó đưa xe bus đến để mà để mà nó chở tất cả những dân ngoan gọi là không biết đi đâu cung vâng. cấp tài liệu chứng cứ và sai sự thật tôi yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội kiến nghị ủy ban à, tư pháp của quốc hội và kiến nghị viện kiểm sát nhân dân cao cấp tối cao để à, viện kiểm sát nhân dân cả vào cuộc xử lý nghiêm minh trước pháp luật đối với những về đảng viên à, vô trách nhiệm về cái việc giả mạo giấy tờ từ sai báo cáo sai sự thật và che giấu tội phạm của tòa án tỉnh Lạng Sơn xin chân thành cảm ơn một bản án mà không có vật chứng không có nhân chứng à, mà làm sao mà kết tội người ta được Hồ Duy Hải vô tội cái chế độ cộng sản này đó họ cái kéo dài bản án như thế này đó là là họ muốn gọi là cái vụ án này nó trở thành ờ, cất trâu hóa bụng rồi làm cho người ta không có nhớ lại nữa 14 năm trôi qua ai mà nhớ nữa ngay ngay chính những gì mà uh, ờ, TV256 phỏng vấn uh, bà Nguyễn Thị Loan đó đến bây giờ TV256 cũng quên mất hết đâu còn nhớ cái gì đâu chỉ nhớ rằng là không có vật chứng là cái thớt cái dao được mua tự ngoài chợ mang về để làm vật chứng quý anh chị em thử nghĩ một cái tòa án gì mà kỳ cục như vậy thử hỏi không có vật chứng con dao ở đâu vậy con dao ở đâu vậy thưa quý anh chị em con dao cái thớt ở đâu mua ở ngoài chợ đó mua ở ngoài chợ để mà làm vật chứng mà vẫn kết tội hồ duy hải như thường mà kết tội mà mà bây giờ 14 năm rồi cũng không giải quyết được nữa là làm sao vậy phải không nếu mà các anh không kết tội được người ta không tử hình được người ta thì phải thả người ta không thể nào mà anh nói là anh anh anh không tử hình rồi anh cứ giam người ta hoài như vậy được một cái chỗ độ gì mà lưu manh mất dạy như vậy mà đàn áp người dân như vậy riết rồi rồi, rồi rồi người dân trở thành ai cũng trở thành dân oan hết <coughs> xin lỗi quý anh chị em mình nhớ lại những cái cái cái bản án của hồi duy hải này mình thấy mình rất là căm phẫn chịu không nổi luôn á mà cái bản án này đó theo mình nghĩ nó nó nó là cái cái cái cái bản án người là kết thúc cái chế độ này nếu mà người dân quan tâm đến vấn đề Hồ Duy Hải, quan tâm đến hàng triệu dân oan ở trong nước của 36 tỉnh thành xuống đường để mà để mà biểu tình đòi phải thả Hồ Duy Hải 14 năm tù rồi chứ đâu phải là cái chuyện đùa đâu 14 năm tù an ức rồi ờ, khi mà không có bằng chứng thì phải thả người ta đúng không không có thể nào mà kết tội người ta là tử tù rồi rồi lại không tử hình mà đưa qua thời thời ông Trương Tấn Sang rồi thời uh, thời ông Trần Đại Oan Đại Quang không ai giải quyết được rồi cứ tiếp tục giam cầm người ta cho đến ngày hôm nay vô lý không rốt cuộc nói thiệt tất cả chúng ta đều là dân oan đồng bào hải ngoại cũng là dân oan không có ai mà muốn sống ở ở ở hải ngoại hết á nếu mà cái đất nước chúng ta uh, không có cộng sản tại vì cái cộng sản nó quá tàn ác như vậy nó coi mọi người là dân là kẻ thù của nó và nó ăn xài ờ, là xa xỉ thấy không giống như giống như là ờ, đại tướng tô lâm đó nó là thằng bộ trưởng công an đó mà bây giờ nó ăn xài như thế một bữa ăn của nó 51.000 đô la một bữa ăn nó 51.000 đô la rồi nó coi giống như là nói vô tội thôi nó vẫn được tháp trùng theo uh, uh, thủ tướng Phạm Minh Chính để mà qua bên Mỹ qua bên Mỹ rồi là chửi thề làm cái chuyện tồi bại làm chuyện nhục quốc thể một cái chế độ như vậy mà TV256 hỏi quý vị xứng đáng tồn tại không? Thành ra quý vị phải coi cái bản án của Hồ Dĩ Hải chính là cái bản án tương lai của quý vị đấy. Nếu mà chế độ nó vẫn còn tồn tại thì quý vị trở thành một dân oan giống như Hồ Dĩ Hải thôi. Thành ra quý vị phải quan tâm, phải xuống đường cùng đồng bào dân oan khắp gọi là 63 tỉnh thành để mà lên án cái chế độ này. Cái chế độ tàn độc này phải sụp đổ không có còn cách gì khác hết á người dân phẫn nộ đến tột cùng mà mà tại vì người ta quên thôi cái thời gian nó cứ đi qua đi qua đến bây giờ 14 năm rồi gần như mọi người đều quên hết ngày hôm nay cái vụ án vàng Hồ Duy Hải được nhắc đến là cái ngày là TV256 nghĩ rằng đó là cái ngày báo tử cho cái chế độ uh, chế độ mà cộng sản này nó quá tàn ác tàn độc với dân tộc Việt Nam mình nó coi người dân Việt Nam mình là kẻ thù rồi nó muốn cướp nhà cướp đất lúc nào cũng được hết rồi nó đội trên đầu của nó là thằng Trung Cộng nó dùng lá cờ của tỉnh Phúc Kiến lá cờ của giặc tàu lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của giặc tàu và tên giặc Hồ Chí Minh là cái tên gián điệp của giặc tàu người ta đã có bằng chứng như thế rồi vô rồi Google là search ra là đủ bằng chứng để mà uh, mà kết tội cái thằng đó là cái thằng gián điệp của giặc tàu nó là thiếu tá tình báo của giặc tàu nó tên nó là hồ quang ai cũng hiểu điều đó thành ra đó chúng ta đòi hỏi nó phải DNA đi DNA cái xác của Hồ Chí Minh để mà biết rằng là cái xác của thằng giặc tàu nó đâu có đủ can đảm để nó DNA cái thân xác của Hồ Chí Minh đâu thành ra nó vẫn tiếp tục cai trị người dân nó giống như là những quan thái thú của giặc tàu thôi nó không dám kêu là giặc tàu đó tại vì mình gọi nó giặc tàu tại vì nó đang cướp đất của mình nó đang cướp hoàng sa trường sa của mình nó đang cướp ải nam quan thác bản dốc bãi tục lãm núi đất lão sơn của mình thì mình phải gọi nó là giặc tàu và người ta xuống đường biểu tình đó, thì nó bị nó đạp mặt người dân xuống đường biểu tình chống giặc tàu nó đạp mặt thì nó là ai nó là ai mà nó sử dụng lá cờ phúc kiến của giặc tàu rồi nó sử dụng cái tên gián điệp Hồ Chí Minh của giặc tàu để mà làm chủ tịch nước rồi nó tôn thờ cái cái cái cái tên giặc tàu như vậy tại sao chúng ta im lặng được tất cả đều phải quan tâm đến vụ án của Hồ Duy Hải đồng loạt xuống đường để mà đòi tự do cho Hồ Duy Hải thì chúng ta giải quyết được cái bài toán của Việt Nam một cái chế độ mang rợ như vậy họ thà kết kết án oan cho 10 người họ họ thà kết oán oan cho 10 người mà trong đó là có một người vô tội cái chế độ này là nó oan ức thôi nó không ke nó không cần gì hết á ai cũng trở thành cái nạn nhân oan ức hết nó không bao giờ nó nó chịu tha lầm cho một người đâu nó không chịu nó nghĩ rằng là là tha cho hồ duy hải là tha lầm thành ra nó bắt buộc nó phải kết kết tội hồ duy hải dù nó biết rằng là nó không có đủ bằng chứng thành ra sẵn hôm nay là tv kêu gọi đồng bào trong nước và ngoài nước phải quan tâm đến vấn đề hồ duy hải tại vì sớm hay muộn mà chế độ này nó còn tồn tại đó tất cả chúng ta đều trở thành dân oan của chế độ tương lai là như vậy đó. tương lai là trở thành dân oan của chế độ từ ở trong nước cho đến hải ngoại cũng trở thành cái dân oan của chế độ hết đó cái chế độ mà lưu manh mà cùng cực như vậy lưu manh như vậy làm sao mà chúng ta sống nổi không bằng chứng thì phải thả người ta ra chứ đâu mà đâu mà cứ giam cầm người ta hoài còn tử hình thì tử hình mẹ nó đi nếu đủ bằng chứng thì cứ tử hình đi còn không đủ bằng chứng phải thả người ta ra chứ đâu phải là cái ngâm tôm hoài làm cứ, cứ trâu riết rồi thành hóa bùng luôn 14 năm là nó hóa bùng rồi rồi bây giờ ai còn nhớ nữa nhưng mà may mắn là TV đã từng phỏng vấn bà bà Nguyễn Thị Loan thành ra TV còn nhớ được mang máng thôi nhớ mang máng mới lôi ra cái Wikipedia này cho quý anh chị em coi đó nó đau thương tới một người mà bị oan ức như thế nào không có bằng chứng mà đi kết tội người ta tử hình người ta ừ. giao thớt thì mua ngoài chợ đem về quý chị, anh chị em coi nó mang rợ không Hồ Duy Hải chỉ là một người chết thế thôi người ở tù thế cho cho cho cái tên mà mà mà mà Nguyễn Mi Son hay là Nguyễn, Nguyễn Văn Nghị gì đó ừ, cháu của bà gì đó mà mà cái cái vụ vụ án vô cùng cùng cậu vơi này đó nói là uh, Nguyễn Văn Nghị là cháu của bà Trương Mỹ Lan đó đại khái TV nhớ là như vậy đó dòng họ Trương đó là có liên quan đến Trương Tấn Sang rồi Trương gì đó bây giờ lâu quá rồi người ta còn quên hết rồi chế độ gì một kỳ vậy phải thả người ta ra chứ khi mà mình không đủ bằng chứng kết tội thì mình phải thả ra còn mình đủ bằng chứng kết tội thì mình tử hình đi mình đưa ra đủ cái bằng chứng tử hình đi mà bằng chứng tử hình ờ, làm sao có làm sao có bằng chứng mà mà ờ, tại vì chính miệng nó mà chính miệng nói là nó nó nó mua thớt mua dao từ từ ờ, những người bán dao bán thớt đó nó mua về để mà làm bằng chứng chế độ gì mình kỳ cục vậy chế độ kiểu này là ai cũng trở thành văn oan cho chế độ hết nếu mà tất cả chúng ta im lặng nói thiệt mình mình nóng máu chứ mình chịu không nổi cái chế độ này nó nó nó ghê gớm quá đi nó quá nhiều cái nó quá nhiều cái bằng chứng mà ngoại phạm nữa TV nhớ như vậy nữa khi mà TV phỏng vấn bà Nguyễn Thị Loan đó hai ba lần đó TV thấy rõ ràng là cái cái cái Hồ Duy Hải là người ngoại phạm họ không có liên quan gì đến bản án hết đó rồi tự nhiên bắt người ta rồi đòi tử hình người ta rồi dạ thôi cảm ơn quý anh chị đã đã lắng nghe nha. À, mong rằng uh, à, TV mong rằng cái cái cái cái clip này được đến được mọi người đều lắng nghe tại vì cái clip này TV nghĩ nó là là là quan trọng tại vì nó nó liên quan đến tất cả chúng ta nó liên quan đến tất cả mọi người trong và ngoài nước để đừng trở thành cái dân ngoan cho cái chế độ cộng sản này